thục nữ kia ơi Muốn nghe lại đi anh kể cái bài ngược đời cho mà nghe Ốc mấy lòi cánh cổ vịt le cỏ non Lại cánh để cho què mõm châu văn thời quất có diều hâu ca rô chết cống để nuốt đầu con lưu điêu chuột mấy kia mà cắn cỏ mèo một đàn châu chấu để đuổi theo đá gà